Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin xử lý quan chức ở VM, con trai ông Trần Đức Lương đang trốn đi đâu. Trần Tuấn Anh, con trai của ông Trần Đức Lương, là một trong những bộ trưởng nổi tiếng, tai tiếng hàng đầu dưới thời ông Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Làm bộ trưởng, khi đó ông Trần Tuấn Anh đã để lại rất nhiều vụ scandal lớn trên truyền thông. Ông này làm việc quan liêu đến mức cho xe công ra tận chân cầu thang máy bay để đón vợ trong khi đó vợ ông không được chế độ sử dụng xe công. Đây rõ ràng là một cách lợi dụng chức vụ và quyền hạn. Dưới thời ông Trần Tuấn Anh làm bộ trưởng, ông ta không xử lý được gì những thành tàn tích còn lại từ thời ông Vũ Huy Hoàng. 12 đại dự án của Bộ Công Thương vẫn tiếp tục thua lỗ, ngốn một lượng lớn ngân sách của nhà nước. Trần Tuấn Anh thực sự là một bộ trưởng rất yếu kém. Đây là hình ảnh hạt giống đỏ Trần Tuấn Anh. Làm việc thì quan liêu, năng lực thì yếu kém, gây ra rất nhiều hậu quả. Nhiều người trông đợi ở đại hội 13, ông Nguyễn Phú Trọng cho kỷ luật hoặc ít ra là phế chuất ông Trần Tuấn Anh để làm trong sạch bộ máy của nhà nước và bộ máy của đảng. Tuy nhiên, thật bất ngờ tại đại hội lần thứ 13 vào năm 2021, ông Nguyễn Phú Trọng không những không loại được Trần Tuấn Anh mà còn cho ông này vào Bộ Chính trị nắm chức trưởng ban Kinh tế Trung ương. Đây là sự khẳng định rằng quyền lực ngầm của ông Trần Tuấn Anh với người cha là Trần Đức Lương còn rất mạnh nên mới có kết quả ngược với mong lợi như vậy. Hậu quả dưới thời Trần Tuấn Anh quản lý vẫn còn kéo dài cho đến ngày hôm nay. Được biết vào ngày 18 tháng 2 năm 2022, Bộ Công an đã cho khởi tố cựu Chủ tịch Hội đồng Quản trị và cựu Tổng Giám đốc công ty VM, công ty trực thuộc Bộ Công Thương. Chính ông Trung tướng Tuân Sô là tránh văn phòng kiêm người phát ngôn của Bộ Công an Việt Nam cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra C03 đã ra quyết định khởi tố vụ án sai phạm của VM kéo dài từ năm 2007 cho đến khi bị bắt. Sai phạm của một doanh nghiệp thuộc quyền quản lý của Bộ Công Thương lẽ ra những người cấp bộ phải chịu trách nhiệm về vấn đề này. Bộ Chính trị cũng cần xem xét vai trò của ông Trần Tuấn Anh và cá nhân ông Vũ Huy Hoàng. Tuy nhiên, Ông Vũ Huy Hoàng hiện nay đang ngồi tù, còn Trần Tuấn Anh thì vẫn bình chân như vậy. Đây là hình ảnh hàng loạt quan chức của VM đang hầu tòa. Vào ngày 18 tháng 5, cựu Chủ tịch Tổng công ty VM cùng 16 đồng phạm hầu tòa tại Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội. Trong vụ án này, bị cáo Trần Ngọc Hà, 58 tuổi, Lâm Chí Quang, 68 tuổi, cựu Tổng giám đốc VM và Vũ Từ Công, 54 tuổi, cựu kế toán trưởng của VM và 13 người khác cùng bị truy tố về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí. Riêng bị cáo Nguyễn Văn Khôi, 66 tuổi, cựu trưởng ban kiểm soát, thành viên hội đồng thành viên VM, bị truy tố về tội thiếu trách nhiệm, gây hậu quả nghiêm trọng. Vấn đề của chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam là sai thể chế. Hầu hết những ai rơi vào vùng máy của nó đều tham nhũng. Mà đã tham nhũng thì cần phải trừng trị thật nghiêm. Ông Nguyễn Phú Trọng cần phải công bằng trong vấn đề kỷ luật đảng viên và truy tố những người có trách nhiệm. Cũng là sai phạm của VM kéo dài đến đời Bộ trưởng, có người thì vào tù, có người lại không. Hoặc cũng có phạm tội phạm trong vi phạm quản lý, nhưng bộ này thì truy tố đến Bộ trưởng, còn bộ khác thì Bộ trưởng như vô can. Vụ Việt Nam Pharma là một ví dụ. Đây là sai phạm rất nghiêm trọng và Bộ trưởng Y tế thời đó là Nguyễn Thị Kim Tiến. Nhưng ông Nguyễn Phú Trọng chẳng làm gì bà Tiến cả. Trong khi đó, cũng sai phạm thuộc thẩm quyền quản lý của mình thì ông Trung Ngọc Anh đang đối mặt với những đợt kỷ luật nghiêm khắc. Rất nhiều bất cập và bất công trong xử lý những thanh củi trong cái lò của ông Nguyễn Phú Trọng. Ông sẽ đốt thanh nào, còn thanh nào thì lại quảng ra. Đây là hình ảnh Trần Tuấn Anh thân thiết với Nguyễn Phú Trọng. Ông Trần Tuấn Anh hiện nay đang an tọa tại một vị trí khá an toàn là vị trí trưởng ban kinh tế trung ương và ông cũng không làm scandal ồn ào như thời ông còn làm Bộ trưởng Bộ Công Thương nữa. Thiết nghĩ ông Nguyễn Phú Trọng cũng cần phải công bằng hơn để xử lý triệt để những sai phạm của bộ máy, cần phải xử lý người lãnh đạo cao nhất thì mới có tính răn đe, còn nếu cứ bắt nhốt những quan chức cấp thấp thì những kẻ chịu trách nhiệm trên cùng vẫn ngồi dùng đùi thì xem ra cái lò của ông Trọng không được hiệu quả là bao, nếu không muốn nói là không hiệu quả.